nhằm khẳng định quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm của hàng vạn chiến sĩ thi đua nông nghiệp và 12 triệu nông dân miền Bắc trong việc thi đua không ngừng tăng gia sản xuất, để mạnh nông nghiệp nước nhà phát triển, để theo kịp anh em Trung Quốc, tiến kịp anh em Liên Xô. Câu nói trên đã trở thành nguồn động lực tinh thần khích lệ nhân dân miền Bắc vượt qua khó khăn, đưa nền nông nghiệp ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân và viện trợ cho miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược Lời dạy của bác về tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, có ý nghĩa lớn đối với mọi người, nhất là đối với đội ngũ cán bộ đảng viên. Bởi lời nói đi đôi với việc làm, nói được, làm được, làm tốt sẽ mang lại những hiệu quả lớn, được quân chúng hưởng ứng và làm theo. Ngược lại, nói nhiều làm ít hoặc hứa mà không làm, làm cho xong sẽ chỉ mang lại những kết quả phản tác dụng. Học tập và làm theo lời bác dạy, đã hứa thì phải làm, làm thì nhất định phải được, đã được quân đội ta cụ thể hóa trong 10 lời thề danh dự của người quân nhân cách mạng, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân và trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội, chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ đảng viên luôn phát huy tốt tính tiền phong gương mẫu, nêu gương trước bộ đội là lực lượng nòng cốt, hạt nhân lãnh đạo đoàn kết ở đơn vị, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị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 nhà yêu nước Nờ Trang Lương hy sinh. Ông sinh năm 1870, quê ở Bu Nờ Trang, tỉnh Đắk Nông. Ông đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc đánh giặc Pháp trong suốt 24 năm. Ngày 23 tháng 5 năm 1950, Hội hữu nghị Việt Xô được thành lập tại căn cứ địa Việt Bắc. Ngày 23 tháng 5 năm 1961, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam ban hành thông chi 304 TM6 tạm thời quy định tổ chức biên chế Viện Kiểm sát Quân sự các cấp trong đó đã quy định Ban Chỉ huy Trung ương Công an Nhân dân Vũ Trang được tổ chức Viện Kiểm sát Quân sự biên chế 3 người như quân khu. Đây được coi như văn bản quyết định đánh dấu sự ra đời và hoạt động của Viện Kiểm sát Quân sự Công an Nhân dân Vũ Trang, nay là Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội Biên phòng. Ngày 23 tháng 5 năm 1972, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng 99, Lữ đoàn 99 thuộc binh đoàn 12 Tổng công ty xây dựng Trường Sơn ngày 23 tháng 5 năm 1975, ngày truyền thống bộ đội biên phòng Đắk Lắk. Ngày 23 tháng 5 năm 1977, Việt Nam và Vương quốc Tây Ban Nha đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự kiện quốc tế, ngày 23 tháng 5 năm 1915, trong chiến tranh thế giới thứ nhất, Ý rút khỏi phe liên minh và tham gia phe hiệp ước sau khi tuyên bố chiến tranh với đế quốc Áo Hùng. Ngày 23 tháng 5 năm 1995, phát hành phiên bản đầu tiên của ngôn ngữ lập trình Java. ngày 23 tháng 5 năm 1923, hồ sơ mật thám Pháp ghi nhận việc Nguyễn Ái Quốc tham gia họp chi bộ 5 quận Sine ở Paris. Ngày 23 tháng 5 năm 1958, bác đến dự và nói chuyện với Đại hội Liên hoan Chiến sĩ thi đua nông nghiệp toàn quốc lần thứ ba. Bác nêu lên những thay đổi to lớn của nông thôn nước ta và phân tích muốn phát triển tốt hơn thì phải quan tâm đến thủy lợi, sản xuất tập thể, cải tiến kỹ thuật và thi đua yêu nước. Riêng với thủy lợi, bác đọc câu thơ ơn đảng như mẹ như cha, mở mang thủy lợi nhà nhà ấm no. Ấm no không đợi trời cho, người làm ra nước sức to hơn trời. Ngày 23 tháng 5 năm 1962, trong thư đăng trên báo Nhân dân, bác cảm ơn đồng bào trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế chúc mừng nhân sinh nhật. Thư viết, những món quà rất quý báu làm tôi rất vui mừng là trong thư và điện chúc thọ, nhiều đơn vị và cá nhân đã báo cáo những thành tích tốt đẹp trong đợt thi đua vừa qua và đó hứa hẹn đẩy mạnh thi đua hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm nay và chuẩn bị tốt cho kế hoạch năm sau. Ngày 23 tháng 5 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp ông Salvador Allende, Tổng bí thư Đảng Xã hội, Chủ tịch Thượng nghị viện Chile. Cuộc hội kiến diễn ra trước khi bác qua đời không lâu đó, để lại một ấn tượng rất sâu sắc với vị khách Chile, người sau đó trở thành Tổng thống của nước Cộng hòa Chile vào năm 1970. Ông Allende viết, ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chúng tôi đã được nghe, được thấy và được học tập nhiều bài học về con người và cách mạng. Song, chúng tôi vẫn cảm thấy thiếu nếu như không được gặp một người tượng trưng cho cả dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lịch sử, là người con và người cha của cách mạng. Cuộc đời gương mẫu và nếp sống giản dị của Chủ tịch đã khắc sâu vào tâm trí của chúng tôi. Không có vẻ kiêu kỳ, không có gì ngạo mạn trong lời nói mà chỉ thấy niềm tin mãnh liệt vào nhân dân. Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy sự giản dị và vĩ đại lại đi liền với nhau như vậy. Chưa bao giờ một người khi nói với chúng tôi về các em nhỏ lại giáo dục chúng tôi nhiều như vậy. Tư tưởng và lời nói của Chủ tịch chứa đựng sự đau thương và anh dũng của cả một dân tộc làm nên lịch sử của mình. Nhưng sự dịu hiền tỏa ra từ những lời nói chỉ có ở Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 584 ngày 23 tháng 5 năm 1959 đăng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm lớp chỉnh huấn cán bộ pháo binh ngày 21 tháng 5 năm 1959. Trong ảnh là Hồ Chủ tịch đang thân mật nói chuyện khen ngợi những tiến bộ bước đầu của lớp học và nhắc nhở học viên không chủ quan tự mãn, tiếp tục rèn luyện đạo đức cộng sản chủ nghĩa và không ngừng đấu tranh chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 2874 ngày 23 tháng 5 năm 1969 đăng hai bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi gặp cán bộ cao cấp toàn quân. Bức ảnh thứ nhất là Bác Hồ đang thân mật nói chuyện với các cán bộ cao cấp toàn quân. Bức ảnh thứ hai là đồng chí Thiếu tướng Vương Thừa Vũ thay mặt toàn quân dâng hoa mừng thọ Bác. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân số 3235 ngày 23 tháng 5 năm 1970 đăng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc ở Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và lời của Bác Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống